anh ơi ừ. em có con nốt 20 ultra ấy ừ. nhưng mà mấy thằng bạn nó nghịch qua nó đặt mật khẩu ấy mà bây giờ nó lại không nhớ em không biết mở kiểu gì ừ, có thật với thằng bạn đặt mật khẩu hay là của em nhận được máy của em thật của em đúng rồi trong đấy có tài khoản google tài khoản samsung em nhớ có tất nhiên em nhớ ừ nếu mà nhớ thì anh mở cho em được nhưng mà em lưu ý là mất hết dữ liệu đấy nhé vâng được rồi chấp anh ạ có chấp nhận okay, anh mất hết dữ liệu và anh mở cho em nhá Đây anh em này đó thì hiện tại bây giờ cái nốt 20 ultra của bạn ấy là đang bị uh, khóa mật khẩu như này và bạn ấy là đúng là của bạn đấy và bạn chấp nhận mất dữ liệu và tất nhiên là nếu đúng là chủ chiếc máy này ấy, thì tài khoản Google bên trong cũng như là tài khoản Samsung account ấy thì uh, mình phải nhớ đúng không bởi vì là khi uh, mà thực hiện cái thao tác phá mật khẩu này xong ấy thì máy sẽ trở lại trạng thái kích hoạt ngay ban đầu ấy còn nếu mà đúng tài khoản nó sẽ hỏi yêu cầu là tài khoản Google hoặc Samsung account để kích hoạt nếu mà đúng là tài khoản thì mới kích hoạt được còn nếu không thì nó sẽ khóa và không kích hoạt được vào bên trong đâu như là iCloud ấy. thế nếu là bạn nào mà có nhặt được máy hay là không phải là máy của mình ấy thì các bạn đừng comment ở bên dưới là là bây giờ em phải làm thế nào nhé bởi vì clip này mình chỉ hướng dẫn phá mật khẩu màn hình với đúng là chủ chiếc máy này thôi nhớ Google account và Samsung account để vào bên trong đó còn lại là mình sẽ không khuyến khích anh em là không nhớ tài khoản và phá đâu nhiều anh em là theo cái clip của mình hướng dẫn phá và không nhớ google lại chửi mình là chẳng thà tôi để đấy còn hơn có để đấy thì các bạn chỉ có sử dụng ở bên ngoài thôi đâu vào bên trong phải sử dụng đâu mà có không phải là không nhớ được google hay là không nhớ được samsung account thì cũng ở cái trạng thái kích hoạt thôi cũng trả vào bên trong được thế nên là mình hướng dẫn cho anh em là đúng là chủ của chiếc máy và anh em phải kích hoạt bên trong và chấp nhận là mất dữ liệu bởi vì là dữ liệu trên máy sẽ không được lưu được trên thẻ nhớ và trên google hay trên ờ, đám mây ấy thì sẽ lưu được nhé thì việc đầu tiên ấy là tất cả những cái máy Samsung S Note 20 Ultra để muốn phá mật khẩu ấy thì các nút này hoạt động hoàn toàn bình thường có là nút to nó nhỏ hoạt động bình thường này đó và nút pin ba hoạt động bình thường và ba phím chức năng hoạt động bình thường bởi vì đâu phím nguồn đâu thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tắt nguồn đi nếu mà chúng ta giữ cái phím này thì không là chúng ta tắt nguồn được mà tắt nguồn bằng cách là ấn nhỏ tiếng vào bit bay này nếu chúng ta ấn vào tắt nguồn chỗ này thì cũng tắt được đâu bởi vì nó cho vào mật khẩu nên chúng ta giữ nguyên giữ đến khi sập nguồn nhá sập nguồn này đó sập nguồn thì nhanh tay giữ phím nguồn lần nữa và giữ phím to tiếng cùng một lúc hiện lên logo thì bỏ nó nguồn ra và giữ to tiếng để mục đích này để chúng ta vào chế độ là chế độ à, recovery vâng thì tất cả những chiếc máy android đều có recovery kèm theo bởi đây là điều tiên quyết rồi trừ trường hợp một số nhà xuất người ta tùy biến để xóa cái recovery đi hoặc người ta có thể cài một cái recovery của riêng người ta vào ví dụ như oppo đó oppo thì cái recovery của oppo là sẽ được tùy biến và phải có mật khẩu như mới xóa được nó chung là Oppo sẽ rất là phức tạp Realme cũng như là con của Oppo cũng như vậy còn Xiaomi thì recovery nó sẽ hiển thị khác không giống của Samsung còn Samsung đây là recovery rất là cơ bản của những chiếc máy Android thông thường mà Samsung người ta vẫn giữ nguyên đúng không thì ở trên recovery nó có số một số thông tin cơ bản như này nhá thì đầu tiên là có reboot system now có nghĩa là chúng ta sẽ khởi động lại máy này đó reboot bootloader chúng ta sẽ khởi động lại bootloader này uh, update for ADB nghĩa là chúng ta sẽ update qua cái uh, lệnh đây ADB trên CMC ấy ở trên máy tính ấy đó CMD ấy cái thứ tư là update for thẻ nhớ nghĩa là chúng ta sẽ update ừ, phần mềm qua thẻ nhớ và hai cái, những cái update này thì nó không đóng góp gì trong vấn đề chúng ta xóa được mật khẩu và chỉ là update Android thôi trong trường hợp bị treo máy chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này chúng ta update lại để cho máy chạy hoạt động bình thường đúng không cái thứ năm nó sẽ là wide data factory reset thì đây là cái mà chúng ta cần để chúng ta phá mật khẩu đó thì ở ờ, ngay bên dưới nó cảnh báo này đó, chúng ta nhìn nào khi mà reset máy các bạn ấy thì uh, uh, phải uh, cái gì à? mình không hiểu tiếng Anh lắm nhưng đại loại như là nó sẽ khuyên cáo là phải đăng nhập tài khoản Google để mail để kích hoạt mail và mật khẩu ấy thì phải nhớ được mail và khẩu để kích hoạt đấy đó mình chỉ biết là đại loại như thế thôi nó ngày cảnh báo chữ màu đỏ đây chữ màu đỏ thì bao giờ cũng là hiện sự nguy hiểm đúng không đó lưu ý nhá này còn những cái dưới thì chúng ta không quan tâm những cái này thì chúng ta không quan tâm đâu nhá mà chỉ chúng ta chỉ quan tâm đến ngoài data factory reset đây đó chúng ta chọn vào mục này và chúng ta đứt nguồn nha đây thì nó sẽ và cái chỗ độ là ngoài data này đó câu hỏi là có ai à, toàn bộ dữ liệu có thể xóa toàn bộ dữ liệu đi hay không thì nó mục trên là can có nghĩa là hủy bỏ và mục dưới là factory vẫn đồng ý nha chúng ta chọn dưới và chúng ta chọn là ấn nút bit ba để chọn này đó đó thì bên dưới nó chạy này đó thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nhá nó format bộ nhật cách này nó format là uh, uh, ờ, metadata nó format data này nó format hết và data ngoài data thành công này có nghĩa là nó format thì sau khi làm thế này nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu luôn thì chúng ta sẽ ấn vào reboot system now đó nó đơn giản như vậy thôi đã phá được mật khẩu rồi đó anh em thấy rất là đơn giản không chỉ mất của chúng ta đâu tầm mấy phút thôi là chúng ta có thể xóa được mật khẩu nhưng mà lưu ý nhá khi format xong ấy thì máy sẽ trở lại trạng thái xuất xưởng hay trở lại trạng thái ban đầu ấy thì cái lúc mà nó khởi động này này thì nó sẽ khởi động đâu mất tầm 5 phút đấy thế anh em phải kiên nhẫn chờ đợi nhá cứ không thấy lâu quá nghĩ bị treo làm lại không được mất công này thì anh em kiên nhẫn là chờ đợi mất tầm 5 phút thì nó sẽ trở lại trạng thái à, ban đầu đó thì cùng chờ đợi nhá ok nhá đó thì sau khi chờ đợi khoảng 5 phút đấy thì nó khởi động lên đấy thì ngay màn đầu tiên này đó, nó báo chúng ta là sẽ cùng như nào thì các bạn ấn vào đấy nhá đây, đồng ý hết đi và tiếp theo đó thì đây là cái sản phẩm là mình làm minh họa thôi cả nó thật là cả cái bạn mà vừa bảo là phá hộ em cũng là diễn thôi đó thế nên là nó sẽ không có tài khoản Google Samsung Account ở đấy đâu thế nên là nó sẽ chỗ này chúng ta sẽ bỏ qua được còn nếu mà nó cái bỏ qua chúng ta không bỏ qua được ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải đăng nhập wifi và chúng ta đăng nhập tài khoản để kích hoạt nhé đó, chúng ta có thể bỏ qua được này không sao chép này đó. À. đó các bạn thấy không đó rất là dễ thôi nói chung nó hỏi gì không hiểu cứ bỏ qua thì nó nhanh còn nếu không bỏ qua được thì chứng tỏ là chúng ta phải có tài khoản cái thứ đúng không đó, đó thế là phá được mật khẩu thôi đơn giản vậy thôi à, bạn thấy không rất là dễ thôi đó thì um, uh, bạn nào mà không làm được nhé và có thắc mắc gì ấy thì các bạn thử xem kỹ lại video hoặc là các bạn có thể comment bên dưới video thì mình sẽ ờ, hướng dẫn lại cho còn à, bạn nào mà làm được và thấy cái này hay các bạn làm và có thể bạn thấy là hay thì các bạn cho mình một like để ủng hộ và các bạn chia sẻ cho mọi người cùng xem đó thì nhớ subscribe kênh youtube nha mình sẽ đưa ra rất nhiều cái clip với cái thủ thuật là phá mật khẩu của những chiếc điện thoại những chiếc smartphone đến với tất cả các bạn trong thời gian sớm nhất và theo yêu cầu các bạn nha cảm ơn các bạn xem clip chào và hẹn gặp lại